Mụn vết nước da, vết thương, phỏng, phỏng nắng tấn công hàng ngày làn da của bạn Madecasol là dược phẩm chăm sóc làn da bị tổn thương Madecasol kích thích da sản xuất collagen, yếu tố chính giúp vết thương mau lành Madecasol hoạt chất chính hydrocotin không bôi lên mắt và vết thương bội nhiễm. Không dùng Madecasol cho người dị ứng với một trong những thành phần của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Madecasol chăm sóc làn da của bạn.